karaoke mè dinh đơn giản hiệu quả dễ làm không tốn nhiều tiền và sức mình đã test bài mồi này thành công rồi còn chờ riêng các bạn thôi thành phần bao nhiêu thì mình không có giấu đâu có bao nhiêu thành phần mình sẽ hướng dẫn cho anh em anh em làm anh em lên được cá đó là niềm vui của mình rồi rồi bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm một câu cá nha đầu tiên các bạn chuẩn bị mình một cái thao ờ, nước như thế này nha đây là bánh mì à, tùy theo các bạn muốn câu nhiều hay là các bạn muốn câu ít là các bạn à, nhúng nước trong mì ta nó nở ra nha các bạn nó nhúng nước rồi xong rồi các bạn à, bóp cho nó ờ, ráo hết nước dùng tay các bạn bóp cho ráo hết nước các bạn muốn câu đơn thì các bạn lột vỏ ra mình mình câu lăng xê chùm nho mình sẽ công lột vỏ ra nha các bạn rồi xong các bạn để nước qua một bên vậy bạn vậy mình một cái à, thao như thế này đó đây là bánh mì mình đã nhúng nước rồi nè rồi, bây giờ thành phần à, tiếp theo. Đây chính là cám heo mình đã à, xay nhuyễn à, nó ra rồi nha các bạn. Đây, đây là cám heo còn nguyên hạt. À, mình sẽ nhuyễn nó ra, mình sẽ trộn mồi cho nó nhanh hơn, tiện lợi hơn nha các bạn. Đó. Với cám heo này, các bạn tùy theo bạn muốn câu nhiều hay có ít đây là mình đã sẵn ở đây khoảng ở chừng à, từ 3 đến 4 lạng cắm heo mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm à, hai lạng ba lạng cắm heo nha các bạn đó bạn đổ ra trong cái à, cái thao này cho mình luôn ba lạng cắm heo rồi thành phần tiếp theo à, đây là đây là chuối nha các bạn chuối hương còn gọi là chuối à, già lùng nha các bạn đó chuối già các bạn bị mình à, khoảng à, từ 1 đến 2 trái chuối chuối già nha và các bạn lột vỏ ra cho mình các bạn lột vỏ ra mình sẽ dùng hai trái nha các bạn đây hai trái bạn lột vỏ ra cho mình luôn đó hai trái đây là cà phê G7 nha các bạn à, với gói cà phê G7 này chúng ta sẽ dùng à, hai gói để tăng cái độ nó lên nha các bạn đó các bạn chế vào trong đây luôn à, cho nó đều mùi với nhau các bạn hai gói cà phê G7 và bài mồi này thích hợp cho chúng ta câu sông hồ đập tự nhiên nha các bạn và nhạy nhất là câu sông với lại câu hồ đập đó các bạn bóp à, các bạn trộn đều lên cho mình đó bóp toàn bộ các phần lại chung với nhau luôn cái này lên mùi rất là thơm nha các bạn thơm hương chuối cộng với lại à, bánh mì à, mùi tanh của cắm heo Đó. và mùi thơm khác của cà phê nha các bạn sẽ ra sẽ cho chúng ta ra một bài mồi à, rất, rất rất là chuẩn mà mình đã test bài mồi này thành công rất là nhiều lần rồi ngày hôm nay mình muốn à, hướng dẫn cho các bạn à, để cho các bạn làm và các bạn à, câu thử và trải nghiệm à, anh em cùng nhau lên cá đó là chia sẻ một niềm vui để gửi đến à, các bạn những anh em cũ và những anh em mới vào xem có thể làm và câu thử và trải nghiệm nha các bạn và đây là bài mồi à, để cho tất cả các anh em và các bạn à, cùng xem và cùng à, tham khảo bài mồi này các bạn làm xong rồi các bạn à, bỏ vô trong cái bịch đó bịch bóng đó. các bạn buộc kín lại khoảng à, một hai tiếng sau các bạn đem đi câu vậy là được chúng ta không cần phải ủ à, lâu và cái à, mùa này là cái mùa mưa vì vậy là các bạn làm mồi xong các bạn ủ qua một đêm sẽ hiệu quả hơn tại vì à, cá mùa mưa thì các bạn cũng biết là thích ăn cái mùi chua thơm khét và mùi tanh rất là nhiều tất cả các mùi vị đó kết hợp lại với nhau sẽ tạo cho chúng ta ra một bài mồi à, như ý muốn chúng ta câu cá và mình à, cũng dám chắc với tất cả các bạn bài mồi này của mình các bạn câu sẽ không bao giờ sợ bị móm nha các bạn các bạn cứ yên tâm bạn làm bằng câu bao món cho các bạn luôn và mình xuống xin chắc với lại tất cả các anh em và các bạn ở đây là bài mồi này của mình 90% lên cá trôi chép chấm phi mè dinh nha các bạn mình thì không có nhiều thời gian để đi câu và có bài mồi nào mà hiệu quả đơn giản nhất mình sẽ à, chia sẻ lên cho tất cả các anh em và các bạn cùng xem đó là một cái niềm vui của mình nha các bạn mỗi ngày lên kênh gặp được anh em các bạn ở trên kênh mình rất là vui và khoái chí tại vì à, mình là một người à, đam mê câu cá gặp những anh em ở đây trên đây cũng là một người à, đam mê câu cá giống như mình đây vì vậy mình rất là thích nha các bạn cho thêm nước vào các bạn à. bộ ta nó hơi khô rồi vừa nước thôi các bạn các bạn trộn đều lên và nên nhớ các bạn à, làm càng nhiều mồi càng nhiều à, cái mồi khô thì các bạn cho thêm chuối cà phê vô càng nhiều nha các bạn đó các bạn thấy không bài mồi của chúng ta rất là đơn giản thôi chỉ có chuối cà phê cám heo và bánh mì nó chỉ có bốn cái nguyên liệu kết hợp lại với nhau à, để tạo ta mô ra một bài mồi à, rất là chuẩn câu cá sẽ được hiệu quả hơn nha các bạn rồi xong rồi bây giờ mình đã trộn cái phần này đều à, xong rồi là các bạn bỏ lấy một cái bịch bóng các bạn bỏ mồi của chúng ta vô và buộc kín lại đây một cái bịch bóng như thế này nè các bạn các bạn lấy bỏ mồi của chúng ta vô trong cái bịch bóng này rồi các bạn buộc kín lại cho mình một đến 2 tiếng sau các bạn đem đi câu vì à, lúc đó mồi chúng ta nó đã lên một cái mùi rất là đặc biệt rồi lên mùi thơm tanh hăng khét và nồng tại vì các bạn cũng biết là cá chép nó thích ăn mùi thơm khác và cộng theo đó mùi hương dâu vì vậy à, các bạn nào ai mà có muốn thì có thể thêm vào trong đây bánh hương dâu hoặc là hương dâu gì cũng được nha các bạn nó tạo ra một cái mùi thính rất là đặc biệt rồi các bạn buộc kính lại cho mình nó làm rất là nhanh gọn thôi các bạn à chỉ có 5 phút thôi tại vì mình hướng dẫn cho các bạn nó sẽ hơi lâu một chút vì vậy mong các bạn thông cảm cho mình ok bài mồi của mình đã xong rồi đó, coi các bạn đã xem cái uh, video này của mình nha các bạn nếu thấy hay hãy nhớ cho mình ờ, xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái ờ, bài mồi này với lại ờ, tất cả mọi người cùng xem và cùng tham khảo nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình và mình cũng xin chúc cho tất cả anh em mới và những anh em cũ làm bài mồi này của mình câu được thật nhiều cá thật nhiều cá khủng nha các bạn hẹn gặp lại các bạn nha